Vâng, xin chào tất cả anh em <clears throat> Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái một cái bộ ờ, hột tài xỉu để ờ, chơi tài xỉu hoàn toàn không tang áp dụng cho mình vừa làm tay cái hoặc là làm tay em chỉ cần mình đưa hột vào thôi đưa hột tài xỉu vào thì ờ, tỷ lệ của nó lên nó rất là chính xác đó là đây là một loại bộ đồ chơi tài xỉu không tang được chơi sử dụng rất là hiệu quả bởi vì sao tôi thấy tôi tại sao tôi nói là đây là bộ đồ chơi tài xỉu hiệu quả bởi vì thứ nhất này là nó không tang tích gì cả hột hoàn toàn bình thường trong suốt bao soi bao trẻ bao ờ, ngâm nước muối đây là cái cung nam châm nhé miếng nam châm này. tôi sẽ thử cho anh em xem dĩa nắp hoàn toàn bình thường hột không dính không hít gì cả riêng về cái bộ hột tài xỉu này ấy, thì anh em cứ yên tâm là trẻ ra tôi nói với anh chị anh em gọi là bao trẻ luôn không có vấn đề gì bởi vì nó là hột hột này là hột ờ, tài xỉu không tang nó không phải là hột điều khiển không phải là uh, hột uh, hàng nói chung là về riêng về hột này thì anh em cứ ok không có vấn đề gì dĩa nắp hột hoàn toàn bình thường đúng không ạ nhưng anh em đã biết đấy bây giờ những cái bộ đồ chơi tài xỉu ấy thì, thì nó rất là nhiều nhưng mà quan trọng là mình kiếm được cái ờ, đồ chơi ờ, nào ấy nó không tang và chơi an toàn cho mọi người đấy mới là quan trọng thì hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em ba cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất này là hột bão và tỷ lệ về bão rất là nhiều nhé thứ hai nữa nó là hột liệt xỉu và thứ ba nó là hột uh, liệt tài ba cái loại hột tài xỉu nó được uh, chơi rất chi hiệu quả bây giờ bây giờ tôi sẽ à, test thử cho anh em xem máy tay để anh em thấy cái tính hiệu quả của những cái bộ hột tài xỉu này trước tiên là hột bão này riêng về cái hột tài xỉu bão nhá thì nó đó tôi vừa nói xong chén thứ ba nó đã chưa kịp nói xong chén thứ ba nó đã lên bão rồi riêng cái hột này thì nó đi đều 5 năm chứ không phải là nó nằm liệt hẳn liệt xỉu hoặc là liệt tài hẳn cái này áp dụng cho anh em làm cái thì rất là ok có tài có xỉu hết đó khi mình lắc ấy thì nó lên ờ, tầm khoảng 8 đến 12 chén thì nó sẽ lên 1 đến 2 chén bão lại bao ba thằng nhất này nhá hai cái bao liền xỉu nó đi rất đều nhá, chứ không phải là nằm liệt hẳn lại bao lục này anh em thấy không rất là hiệu quả không tiếp tục này. một hai chén nữa Đó. như này lệch một tí nữa thì nó đang ghé này mình chỉ nhấc nhẹ tay đặt nhẹ tay là hột nó bắt đầu nhảy rồi đó một một năm không cần nhiều nhấc nhẹ tay đó, đó. hột nhảy liên tục này đó đó bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột này đây là hột uh, liệt xỉu này. tỷ lệ về xỉu rất là cao ba ba hai một ba năm này xỉu này xỉu này xỉu này giờ ra thành tài tài 11 xỉu này xỉu này xỉu nữa này xỉu này Đó. giờ ra một cái tài nữa bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắc từ đang từ xỉu này về tài nhé đúng không ạ bao vàng 6 à. đang từ xỉu này tôi sẽ cho về tài này. về tài luôn nhé 561 này giờ đứng tài này 346 này giờ cho ra xỉu này. ra xỉu anh em nhé Đó, 126 xỉu 9 này đây là bộ hột uh, liệt xỉu bây giờ tôi sẽ thử bộ liệt tài cho anh em xem 334 này, tài 10 à xỉu 10 11 điểm này tài 11 ba bốn sáu này tài 13 này. ba thằng nhất này bão này ba ba năm này tài 11 này hai sáu sáu này tài 14 này 236 tài 11 này, vừa đủ điểm ăn nhé 561 này, 12 điểm này. 553 này. Tài 13 đúng không? giờ 134 giờ ra cái xỉu này lại quay về tài luôn này 345 10 tài 12 này 554 tài 14 nhá 2 2 5 xỉu 9 này giờ ra cái xỉu thứ hai đúng không lại về tài này 146 này tài nữa nhá tài nữa này 5, 665 này vẫn là tài nữa này vẫn là tài đấy nhỉ 551 này tiếp tục tài nhá 146 Đó. ra hiệu quả đúng không anh em nào có nhu cầu tư vấn liên hệ thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại à, trên à, đây tôi xin nhắc lại số điện thoại, số điện thoại của tôi là 0942 031 44 và 0931 031 444 xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em